giàu thì nhậu bia với tôm Có chân dài ngồi ôm kế bên Nghèo nhậu với cá kho Nhưng trong lòng ta không thấy lo Đúng không? giàu nhậu chung với nhau Quen những người cơ quan cấp cao Nghèo nhậu chung với nhau Nhưng nghĩa tình anh em lớn lao giàu thì đi xe hơi Uống bia ôm sướng vui cuộc đời Nghèo thì đi xe ôm Không có tiền đành uống bia hơi Giàu nhiều khi chơi vơi Nghèo mà vui ai ơi Buồn thì ta nhâm nhi Mời anh em đến để tâm sự đời Giàu nghèo cũng giống nhau Cũng là người như nhau thế thôi Đừng tự cao bản thân Để cuối cùng quên đi nghĩa nhân Nghèo tuy hơi khó khăn Thế nhưng lòng ta sống thắng ngay Đời như cơn gió bay Bởi con người sống nay chết mai